nó sống nó nó phổi bò mà nó nóng tánh nữa con gái mà nó cười em mà tay cái quỷ quỷ kia quỷ nọ không à <laughs> tháng đầu tiên qua là kiếm về cho cho công ty được có ờ, trăm ngoài kìa ờ, là à... sếp phó tống cổ đi rồi sếp phó là ai cũng không cần đó tống cổ đi rồi kiến thức bất động sản kinh nghiệm thực tiễn mô lừa đảo Zimmer làm giàu Kiến xây Việt Nam Duy Nguyễn THOL BBT Building à, Chào mừng các em đến với chương trình Vlog Kinh doanh nha các em à, Hôm nay là ngày đầu tiên tháng 7 Anh làm à, video này á, là chia sẻ tới à, tụi em một số kiến thức nó rất là thực tiễn cái tật anh không thích nói dài dòng anh cũng thích nói chuyện xạo anh cũng thích nói chuyện văn hoa anh kể một câu chuyện có thật và anh đam câu chuyện có thật thằng nhân viên của anh nó tên là bảo trung đó thì à, bây giờ á là anh sẽ đi vô đề tài cách nào để làm bt kiếm trăm triệu một tháng đơn giản thôi để trả lời thẳng luôn không làm mất thời gian của chương trình một thằng bt muốn kiếm 100 triệu một tháng thì phải kiếm về cho công ty nhiều trăm triệu thi nặng nặng rồi chưa thôi đau giá đau giá xuống kiếm vài chục triệu thôi mỗi bt năm chục được rồi mẹ ơi bt cả trăm triệu nó tham quá bt tao trăm một trăm triệu là phải lấy tới cái gì nữa mới được chứ còn bt trăm triệu dạy không xuất quần nha còn lái cái gì đó thì nói chung là tùy năng lực của mỗi người tùy thế mạnh của mỗi người có người lái cái này có người lái cái kia thì à, bây giờ nói là cái cuộc đời sự nghiệp á cái thằng bảo trung là thằng trẻ trâu đó nó là fan của anh thôi nói chung là anh là idol trên mạng mà fan của anh sẽ có nhiều thằng trẻ trâu như cái thằng bảo trung đó đó mà cái thằng đó nó ngồi ở nhà nó ngồi nó thủ trong internet biết bao nhiêu năm rồi lúc mà nó còn đi học lớp 12 thôi đó em vô facebook nó em đào mồ cái hình nó đúng trẩu luôn nó trẩu đủ mọi phương diện hết tới năm 2017 lúc anh xây cái nhà bên này nè lúc anh xây cái nhà này là năm 2017 anh xây cuối năm 2016 tới giữa năm 2017 xong và được khai trương vào 17 giờ 17 phút ngày 7 tháng 7 2017 ok đó là nó vô công ty BBT nó làm trước đó là mấy tháng biết nó làm nghề gì không em sale shop sale shop tại thằng này không được cái gì trơn được cái tà lâm thôi à cái mỏ nó ghê lắm cái mỏ nó ghê không phải nó nói chuyện khéo mà nó nói nhiều á nó nói nhiều chứ nó vô duyên <laughs> ông thằng này con gái công ty ai biết mặt hết á nói chuyện với con gái sưng mày tao không à còn tết hả nó quýnh bài hả con ba bít trong không nhường con gái luôn mà em có thể kiểm chứng thông tin anh nói cái thằng này cái tánh nó bẩn bựa lắm nó sống nó nó phổi bò mà nó nóng tánh nữa con gái mà nó cười em mà tao cái quỷ quỷ kia quỷ nọ không à <laughs> mà đánh bài á nó ăn con gái không chừa một tan luôn nó nó muốn quýnh quýnh ra mà nói chung cả chả con gái trai gì hết trơn chả biết mà đẹp hay xấu mày đi trước mặt thôi tao chặt à nó nó nó là vậy và nó có một cái sự nghiệp mà gọi là sale sub cho công ty bbt ờ, khá là lâu nghe nhưng mà dạo này á, thì nó bị đuổi việc bên sale sub nó nó chuyển qua nó bên à, nó qua bên bt em hiểu không tất nhiên thì trong quá trình làm việc có này có kia thì chuyện đó anh không tiện nói mình cũng không được nói nói ra nó kỳ đúng không nhưng mà nó sale súp thì nó cũng uh, không biết sao nữa tự nhiên nó làm mà nó, nó than hoài nó than trời ơi khổ quá ở nhà trọ này nọ kia này nọ kia các kiểu mà nó mỗi lần nó than là đổi một món <laughs> mỗi lần nó than đổi một món của em ngày trước á đi xe số xong nó đổi qua con sh hay con gì á cũng bự lắm không biết hỏi nó tiền nó mày mua vậy nó nói mẹ cho trời đất ơi vô facebook nhà nhìn mẹ nó khổ quá chắc không phải mẹ cho đâu mày nó nên thí dụ như giờ tụi em tùy tụi em suy nghĩ thôi à anh cũng chả <laughs> biết sao nữa đúng không mình đó thì mình nói chung á thì có những chuyện nó rất là tế nhị mà nói chung tóm lại là sếp phó tống cổ đi rồi uh -oh. sếp phó là ai cũng không trần đó tống cổ đi rồi và nhiều thằng khác nữa mỗi thằng hoàn cảnh mỗi thằng câu chuyện tất nhiên câu chuyện của tụi nó không phải là cái anh nói mà là cái ngày hôm nay á là nó chuyển qua bt đó là bt ngày trước á là nó dưới trướng một mình hương trần thôi còn bây giờ nó dưới trướng vừa vừa vừa vừa lính của hương trần xong mới tới hương trần nữa là vậy là th thăng chức hay giáng chức muốn hiểu sao hiểu à anh cũng biết hiểu sao nữa đó đó là những cái chuyện râu ria cám lạng nhưng mà cái vấn đề là bây giờ nó chuyển qua bt á thì nó có những cái thành tựu gì và những có những áp lực gì nó có phù hợp hay không anh sẽ phân tích cái đó để cho tụi em là mấy người tập tạ tuổi trẻ để định hướng nghề nghiệp cho nó đúng vậy là chọn giữa cái sales hay là cái pt đó cái thằng bảo trung này được cái nó, nó tập game cũng đều đặn nó nó tập thì ba năm trời tướng tá không bự thôi mà khô réo à liên lắm mà anh nghĩ chắc này nó không có vô hàng đâu thằng này nó bình thường á tại nó không có bự con nó lụn hơn anh mà nó, nó lụn hơn anh nó còn nhỏ hơn anh nhưng mà nó nét dạo này nó xài ribo với bộ ba thằng thánh nó có nhiêu tiện đập vô đó hết nó nát lắm em nên nó chuyển qua làm nghề bt đổi đời vậy thì nhìn qua không biết nó thăng chức hay giáng chức bây giờ mình nhìn qua cái việc làm của nó nè trong hai tháng cái tháng đầu tiên á mém bị đuổi tháng đầu tiên qua là kiếm về cho cho công ty được có ờ, trăm ngoài kìa kiếm về cho công ty được có một trăm ngoài kìa. mà giờ trăm ngoài á là cũng như là nói cho một thằng nhân viên mới á trăm ngoài là giỏi đúng không mà nói cho thằng nhân viên cũ á cũng trong ngoài là cùi yes. phải chiếu thằng này theo một cái góc độ là mày tính là mày nhân viên thâm niên mày 3 năm 3 năm mà kiếm trong ngoài là cùi đúng chưa còn nếu mà xét theo vị trí mày là bt bt mới qua tháng đầu kiếm trong ngoài là giỏi nên tóm lại là không đuổi được không đuổi được trời ơi làm bt áp lực lắm em đừng có tưởng giỡn công chuyện là công chuyện thôi chứ bt nó có doanh số em hiểu không bt nó giàu nhờ doanh số thôi chứ còn bt mà đầu đất mày cắm đầu cắm cổ mà dạy thôi mày không giàu được đâu nghe mà mà may mắn cho thằng này á là muốn có doanh số là phải có khả năng chém gió và phải có body thằng này được cái cả hai nha thằng này được cái cả hai mà nó còn thêm một yếu tố mà thằng bt khác không có nữa là cái gì cái database khách hàng đó database khách hàng nó làm sale cho công ty 3 năm đó nó kết nối biết nhiêu khách rồi nên những khách ủng hộ nó những khách ủng hộ nó nên nó có lợi thế đúng không như con người ta bt mới kiếm hợp đồng 50 triệu mừng thấy mẹ chứ thằng này nó ăn trăm triệu hai ba cái rồi đó nên anh mới bót anh nói chung là không bi a cho nó thì cũng kỳ nó nó làm trong tiên bi cũng lâu rồi nhưng mà giang hồ thường thường nó kêu là đệ ruột á không có ruột gì đâu ruột thừa không à đúng <laughs> không nên bót cho nó một cái chỉ là một trong những cái một cầm của nó thôi nên thằng này nó nó có khách hàng ca mập nó có được cái lượng data mấy tức là nó bán súp cho người ta nó biết ai nhiều tiền rồi ba đúng không ông nào mua nhiều nhiều kinh tế nhiều rồi giờ nó nó nó nó ra tập và nó gù này nọ kia nhưng mà thằng này trong lúc mà nó bán súp á nó cũng có chỉ cho người ta tập nữa nên người ta cũng có thiện cảm về thằng này khách hàng cũng có thiện cảm về thằng này nên cái đó là cái ưu thế của nó nên cái đó là cái ưu thế của nó đúng chưa thì rõ ràng là cái thu nhập nó kiếm từ con bt này nó cao hơn là, là, là từ sale súp chắc rồi tại vì sale súp nó có cái mất chứ nó không có được cái sự đột biến em hiểu không nói chung mà giờ làm sale súp giống như làm công chức vậy đó mấy em rồi giờ làm bt giống như là làm kinh doanh vậy đó có thằng bt có tháng không có đồng bạc nữa nha đó có có thằng bt một tháng kiếm được có 10 triệu rồi à. là tiền à, tiền lương à, tiền lương bốn năm triệu gì đó rồi tiền dạy thêm bốn năm triệu nữa hết rồi đó nhưng mà bây giờ anh kể cái câu chuyện của thằng này là những cái bước đi của nó nó có mạng có cái phần hợp lý và có không phần không hợp lý đúng không và đối chiếu với cái hướng đi của nhiều thằng yes. của nhân viên anh anh không ghét thằng nào hết anh cũng không có thương thằng nào mà một cách chênh lệch cả tất cả đều là sự công bằng và hợp lý thôi cũng có những thằng bt khác phút áo ra đi bây giờ sau thì không biết còn có những thằng ở lại thì cũng có thằng tới giờ nó vẫn nghèo đó mà cũng có những thằng nó nó nó nó thu nhập nó khá hơn nó về theo, theo theo đánh giá đó thì cái thằng bảo trung này nè nó qua cái ngành bt á tương đối á thì nó nói chung là nó nó nó nó phù hợp hơn tại vì trong những thằng sale súp á thì thằng bảo trung này cái body là ngon nhất body thằng này thì nó nói chung là nó ngon hơn còn mấy thằng sale kia body nó ấy hơn thì nó làm nghề sale súp nhưng mà tao bảo đảm với mày nó tập chừng hai ba năm nữa nó cũng tạo phản thôi mấy thằng sale đó trong đó có thằng tiến nữa thằng đó gặp mặt tao cũng định lắm trời ơi thật sự luôn á thằng bảo trung nịnh chúa thằng này nịnh cũng hoàng hậu chứ không phải giỡn đâu <laughs> trời ơi đất ơi nói chuyện mày nói không thằng bảo trung với con gái nó chửi như chó oh, really? mà nó không có bd đâu nó cũng mê gái bình thường à nhưng mà tập nó vậy đó còn con trai thì là khỏi có anh em khỏi có bạn đâu mày tao không mà chứ cậu tớ nó vậy đó nhưng mà gặp anh di một cái nó cúm núm nó dạ thưa nó ngoan như cuốn vậy đó mấy em thấy nó sống có phần nói chung là rất thích hợp để làm sao anh dùng cái chữ rất thích hợp để làm dịch vụ mấy thằng như vậy rất thích hợp để làm dịch vụ thì à, cái tháng vừa rồi đó là cái tháng 6 đó là cái thằng bảo trung nó thu nhập gấp đôi lần tháng trước tất nhiên anh là giám đốc anh không là nói con số được em hiểu không anh nói án án cho tụi bay tự phóng thôi nhưng mà thằng bảo trung á nó nhờ cái lượng khách gọi là lượng khách ba tao bay lượng khách cũ của công ty BPT còn mấy đứa kia là nó không có được cái đó mấy thằng kia là bt tay ngang mà chạy vô chạy vô thì nó phải kiếm kiếm khách mà kêu là khách khách từ membership khách working nó lại thôi nó không có được lượng lượng lượng khách trong công ty nó nên thằng bảo trung nó là thả dài dài câu cá lớn hợp đồng của nó hợp đồng lớn không à thì cái hợp đồng lớn nó phản ánh cái gì trong kinh doanh hợp đồng lớn hợp đồng bt càng lớn á, thì cái giá trị buổi tập nó càng rẻ thí dụ như em đăng ký cái gói mà 12 buổi á, thì khoảng sáu bảy trăm ngàn một buổi bt rồi em đăng ký cái gói mà à, 300 buổi trở lên đó thì nó chỉ còn khoảng chừng 500 ngàn một buổi BT hoặc là 400 ngàn buổi BT thôi nó tạo ra một cái gì một cái lon một cái lon ờ, kêu là cái lon gì ta cái việc làm mà việc làm dài hạn nó ổn định nó kêu là cái gì ta cũng biết nữa nói chung là là nó như vậy thì cái để để ngốt ví dụ như thằng Bảo Tung đi nó đăng ký được cái gói 300 buổi cho khách thì thằng khách nó phải tập hết 300 buổi đúng chưa 300 buổi hết năm bà nó rồi chưa kể nó kéo dài ra hai năm nữa đúng không chưa kể nó kéo dài một tuần nó tập 3 ngày thì 300 buổi nó gần 2 năm nữa chứ còn gì nữa thì trong vòng 2 năm nữa đâu sợ đói đâu mấy đứa hợp lý không hợp lý lại đi trong vòng 3 năm nữa đâu có sợ đói đâu thì bây giờ nó chỉ cần có bốn đông khách vậy thôi trong vòng 2 năm nữa mẹ mày rung đùi mày cũng không đói rồi đó cái chuyện giàu hay không thì không biết nhưng mà chắc chắn là không đói wow. tại vì em làm bt em vừa được lương căn bản nó em vừa được phần trăm qua hồng hợp đồng mà em vừa được tiền dạy từng buổi của em nữa thì cái hợp đồng là của nó thì nó dạy với ai dạy không lẽ nó, nó hợp đồng của nó mà cái nhỏ kia dạy ai chịu đúng không đó nên cái thằng này tính là nó điếm lắm nhưng không phải giỡn đâu nó không bắt hợp đồng nhỏ anh đi nè hợp đồng mà chừng ba sáu triệu 18 triệu hợp đồng bốn mươi chục triệu nó cũng không có nữa mà nó thả mấy cái cục vậy không à nên cái chắc chắn là thằng này sẽ bị thanh tra không có thoát đâu con trai mày không thoát được đâu con trai tôi bi không tình yêu đừng có thấy cái số gì mà ngon rồi mày thấy chưa, trong công ty của anh á Có những thằng BT sừng sỏ về kể Anh ơi, tháng vừa rồi em kiếm được 4-500 triệu này cho công ty này nọ Cuối cùng thanh tra một phát bác hết còn con 100 mà Trời đất ơi, làm ăn chính phủ gì đó em Phải có thanh tra chứ Cái gì mà có dấu hiệu lạ là tự nhiên thanh tra nó nhào vô à lạ sao lạ bây giờ tự nhiên ông hợp đồng nhỏ nhỏ không có chỉ có cái nào ông có chỉ có bốn cái mỗi cái trăm triệu nó có một sự đó nó không bình thường mà cái điều đó anh muốn nói là cái gì nữa sau dịch covid cái khổ chết mẹ đúng không kinh tế bây giờ nó phá sản lầm than đất nước điêu đứng đúng không mà công ty bbt là một công ty ngạo nghễ mà tăng trưởng nó dương nó không bị âm tăng trưởng nó dương đó nó dương thì thông qua nó dương nó mới có hợp đồng trăm triệu đó rồi mấy cái bảy chục tám chục nữa cái đóng nữa rồi chiều nay nó nổ ra cái ba trăm buổi nữa đó nó phản ánh cái gì nó phản ánh á nó có nhiều cái phản ánh lắm không phản ánh giờ ví dụ như giờ đương nhiên là khi dịch covid hết á cái lượng tiền nó bị yếu lại dịch vụ nó sẽ bị xuống chắc rồi đó nó thì nó phản ánh rằng ở việt nam có tầng lớp đại gia tiền mặt nó nhiều tiền mặt nó nhiều thì 10 cái covid nó cũng không ảnh hưởng nữa đúng không còn cái tầng lớp mà làm công ăn lương là chắc chắn giờ tập mẹ rồi nhìn mặt đạt kìa làm công ăn lương móm rồi dính vô cái xe pha điêu nữa chứ gì đúng không tháng này có cho mày miễn góp không cái xe pha điêu đỏ đỏ là của nó đó không phải của anh đâu chẳng qua anh đứng chụp hình thôi chứ của nó đó thì chỉ có đại gia nó còn một cái lượng tiền mặt lớn thì các em làm kinh doanh các em phải đánh vô cái tầng lớp này chỉ có tầng lớp này mới cứu được tụi em thôi chứ còn em đánh vô mấy tầng lớp mà ví dụ như có đồng nào xài đồng đó là giờ nó xào hết rồi tại dịch qua nó xào mấy tháng dịch ảnh hưởng tới tới tới, tới kinh tế đó rồi thêm một cái thứ hai nữa nói về người đi tập tạ đúng không đó giờ dân việt nam chúng ta tối ngày sai lầm à người đi tập tạ mang lại nguồn thu là những thằng cơ bắp cái đó nó tập bậy không có đúng không bây giờ trong làm ăn kinh doanh phòng game bào thì bào thằng có tiền thôi chứ không ai bào bào thằng cơ bắp nữa mà nhưng mà đối tượng cơ bắp là cái đối tượng mà mà chúng ta vẫn chấp nhận dịch vụ vẫn xài bình thường thôi nhưng mà cái đối tượng nó không phải là đối tượng chính để các em đánh vào mấy anh cơ bắp đời đỏ thuê bt bây giờ có bạn vụ đỡ nhau thôi à. đó mà khi mà trên góc độ kinh doanh nó một thằng cơ bắp nó tập thiệt hại gấp mười mấy lần thằng bình thường luôn nên các em nhiều khi mấy em hỏi anh Duy Nguyễn ơi phòng anh Duy Nguyễn có vận động viên quốc gia tập không nói trong cái phòng anh nó nó cùi lắm em vận động viên quốc gia không có tới nghe em vận động, vận động viên quốc gia tới một cái anh còn buồn hơn nữa tại vì nói đó góc độ kinh tế nói chung thiệt hại nó cao quá mà giá trị thương mại nó không có nhiều cả mà chưa kể có mấy ông vận động viên quốc gia hay quốc công gia không biết tới bị đặt hùng hổ nữa ở ừ, anh vận động viên quốc gia là tới cho anh tập miễn phí quảng cáo cho <laughs> nó thôi mệt ông ơi tôi làm ăn cực khổ kiếm từng đồng bạc giờ tôi quảng cáo được rồi còn gì thêm nữa giờ làm ăn có tiền thôi chứ giờ làm ăn không có, không có tiền tiền đâu trả biêu biêu điện biêu nước biêu điện của anh tháng tám chục nước rẻ hơn khổ lắm rồi nói tiếp tới người đi tập tạ cái vấn đề này là anh anh anh anh, anh muốn nhấn để cho tụi em thấy khi mà các em đi tập tạ đó mà tiền súp các em còn không có mua nữa uh, uh. mua được cái bình súp chính hãng của THOL bình súp chính hãng của Mỹ và công ty BT phân phối còn chưa có tiền mà mua nữa thì là các em gì cách cái đích nó còn quá xa đích là đích là gamer ngầu nghễ nè ví dụ như gamer ngầu nghễ bằng một phần trăm của anh Duy Nguyễn thôi được rồi cũng là ngầu nghễ được rồi đó nó thẳng luôn đó còn cái đít của em ở đây nè cái dòng xoáy của tụi em tập gym mà giờ phải đo giá tập nè anh về chỗ anh tập nhiều tháng anh ơi dịch này có khuyến mãi không anh ơi bây giờ em nghèo quá anh cho em trả góp không đó đó là những cái những cái vấn đề các bạn xác định là các bạn tập gym để làm cái gì nè tập để làm cái gì tập sau này để làm thằng bảo trung hay tập để sau này làm thằng đi lung tung đúng chưa thằng bảo trung nó cũng nghèo à nhưng mà nó may mắn nó là fan của anh Duy Nguyễn nó xác định được cái vị trí nó là nó tập để làm cái gì nó tập đó lúc nó còn yếu thì nó làm thằng sale sub đó lúc mà giờ nó cảm thấy sale sub nó pro rồi đó kiến thức tư vấn khách hàng tự tin rồi đó biết kỹ năng đá khách rồi đó ok chuyển qua làm bt để rồi nó có được ngày hôm nay khá hơn cái ngày trước của nó nó làm sale sub nó mua được con tay ga má nó làm bt ai biết được nó mua được con vinfast thì sao cái bài toán của thằng Bảo Trung á tao nói chỉ cần mà nó duy trì như hiện nay tao nó mua WinFast sức. cái vấn đề là có thể mua hay không thôi đúng không bây giờ con WinFast mày cho góp tháng nhiêu tao nói thiệt với mày 10 củ bánh sát không có bốn chục mà đừng có xạo bốn kẹt bốn triệu đúng không tụi má tao 10 triệu là tao hơi tao hơi tao nâng cao mày rồi đó cái con WinFast mày tháng trả 4 triệu tao nói thiệt với mày á nó ngồi một ngày nó alo một cái nó có 4 triệu trả luôn wow. thằng đó chắc phải đi tới lắc rồi chứ không đi pha điều như em đâu không giờ con của mày trả tháng 4 triệu con lất trả tháng 8 triệu hết cỡ năm năm năm sau có xe đủ với điều kiện công ăn chuyện làm nó tính ổn là năm năm nó không bị đuổi ở bbt năm năm sau nó có xe thế thôi nhưng mà cái đó tao đuổi à biết sao không không có chỗ tao chặt lắm mà đi xe hơi tao đuổi à xe hơi để dành cho khách giờ mà nhân viên mà chịu khó mà sống mà giả nghèo đi đúng không nên con người ta nó phải có được cái ước mơ nó và ước mơ nó phải có cái có cái động lực niềm tin và sự cố gắng để người ta thực hiện ước mơ đó thành sự thật tại sao có ông khách kia bỏ 100 triệu ra thêm ờ, muốn bt ngon trời anh đứng trong độ khách á, đúng không người ta bỏ 100 triệu ra để người ta trả cho cái gói bt thì ngoài 100 triệu ra chắc phải bỏ đóng tiền cho shop bỏ đóng tiền cho gái ngoài đường nữa yes. nó có những người người ta giàu thế đúng không nhưng mà cái những cái người giàu nó có hai loại giàu một loại giàu mà giàu xịn như anh còn một loại giàu mà giàu đần giàu đần là giàu đi mua camry xong đi nhậu đó đó là giàu đần tao chưa định đánh giá những người đó dân trí cao cả nói thật nó giận chịu rồi à. đúng không bây giờ ông á ông ông muốn nổ là ông giàu á thì ông chi ra bao nhiêu tiền cho giáo dục và y tế cho sức khỏe đó đúng không ông có thẻ bảo hiểm y tế chưa hả hay rồi từ không có đúng không không có thôi bệnh bệnh hoạn vợ nhà phải đi mượn tiền hay đi rút két hay đi bán đất bán đai ra trả tiền gì đúng không rồi ông có đầu tư cho sức khỏe chưa ông đầu tư sức khỏe là ông đỡ bệnh đó ví dụ ông quậy ở ngoài đường như thế nào không biết đúng không nhưng mà cái dân trí của mình nó cao là nó cao đó thì như gì mình ăn cái gì bỏ vô mồm đúng không mình nghe cái thông tin gì mình học cái gì mình đầu tư bao nhiêu tiền cho con mình đầu tư bao nhiêu tiền cho sim bởi vậy á ở việt nam dân trí còn quá thấp anh Duy Nguyễn nói rồi mà người ta không hiểu yes. Người ta cứ nghĩ rằng à tao có tiền tao bán rất là tao ngon Xin lỗi đó trọc phú dở không phải ngon Mấy em đồng ý với anh không? mặc dù mấy em chưa có tiền nhiều nhưng mà tụi em có sức khỏe là chắc chắn cuộc đời tụi em tiết kiệm được rất nhiều tiền đó tụi em tiết kiệm được rất nhiều tiền và tụi em có sức khỏe có đốc minh mẫn rồi tụi em làm ra tiền rất là nhanh bởi vậy mà nó con nhỏ nào nó không bao giờ chọn đàn ông sáu múi thì chọn đàn ông có mẹt mày ngu như đó <laughs> ông ấy nó có mẹt mà nó không cho tiền mày mày chọn không đúng không em là anh cái anh em danh dự cho tụi em đó còn thằng vừa sáu múi vừa có mẹt nhanh mày mày mày chắc tao không chọn mày rồi rõ ràng đó nên cái cuộc sống này quan trọng là cái nhận định của em của của của, của tụi em như thế nào mà muốn có nhận định đó là tụi em đang theo cái kinh nào nữa đúng không thể hình nó có nhiều kinh lắm mẹ kinh vô nó xạo xạo lên nó làm video kiếm view úp hình mong đích vú giết này nọ lên chứ còn mà cái kinh định hướng cái kinh mà gọi là dạy cho tụi em cái cách sống và bảo kê được cái nguồn lao động á là chỉ có mình anh Duy Nguyễn chỉ có mình Duy Nguyễn trước sau như một thôi đôi khi anh chửi luôn tụi em đó anh chửi cho tụi em tỉnh ngộ anh chửi cho tụi em nhận thức đúng đắn hơn đó rồi sau đó tụi em tập gym đi học đi hành đó cho nó có được kiến thức và cho nó có được ngoại hình nó có body thì tụi em sẽ có được cái cái công việc làm PT cũng cần bằng đại học vậy ba không bằng đại học làm PT cũng được có bằng đại học làm PT càng được hơn đúng không nên cái ngành PT là cái ngành nó rộng mở nó không có giới hạn con nhóc kia nhỏ nó nhắn tin anh qua đâu bến lức cần dục long an gì đó anh duy ơi còn việc làm cho em làm bảo vệ cũng được nữa đó anh chưa trả lời xong rồi tôi sáng nay nhắn nữa anh cũng không trả lời cái nhỏ cảm thấy chết mẹ rồi chọc giận anh như nguyễn này hả em xin lỗi anh tại vì em đường đột quá em lấy hết căn đảm nhắn tin cho anh anh đừng anh đừng giận em anh nhắn tin là không gì đâu em xong mà cái tới đó anh mới nhắn xong rồi nó hỏi tiếp ờ, anh em làm bt được không anh nó không biết Đọc hồ sơ phỏng vấn thì mới biết xong rồi cái hỏi tiếp nhưng mà trình độ văn quá em có lớp 7 trên 12 rồi làm được không anh anh nói rồi không biết tùy thuộc vào khả năng lãnh hội của em anh không có nói là cái thằng lớp 7 trên 12 làm được không được tại còn quá sớm để kết luận đúng không có những thằng lớp 7 trên 12 nhưng mà nó chịu khó học hỏi tìm hiểu và lắng nghe với nó đàng hoàng nó vẫn làm được nên anh chưa trả lời được hàng ngày có biết bao nhiêu tin nhắn tuyển dụng tới ngày hỏi hỏi không à anh rất ít trả lời rất ít trả lời đúng không các bạn muốn gì thì bạn phải có được cái bộ hồ sơ nó đẹp đẽ bạn đem tới đây rồi cùng lắm dạ anh em có gửi hồ sơ chỗ anh nhưng mà à, lâu quá em chưa thấy à, trả lời không biết là bị rớt hay bị sao đó thì lúc đó may ra anh còn trả lời lúc đó thì mới trả lời được nha nên là nó quay lại câu chuyện của bảo trung bảo trung nó chỉ là một trong hàng trăm nhân viên của BPT trước đây mỗi đứa đi theo một con đường mỗi đứa thì đi theo một cái khác nhau có những thằng ngày trước là fan của anh này nọ kia nó vô công ty BPT làm nó xa mặt trời tự nhiên nó xàm luôn em hiểu cái gì gọi là sao mặt trời không nope. nó trời đã ơi sao anh Duy Nguyễn cái này nọ à, trên hình như idol vậy đó rồi xong rồi vô làm anh Duy Nguyễn không nói chuyện với em em buồn quá anh Duy Nguyễn không tôn trọng em nữa what the hell má nó như đàn bà vậy đó em xin lỗi mày tao giám đốc à ờ, mày làm cái chuyện liên quan của mày tốt cái đã tao không nói chuyện với mày thôi nhưng mày ăn cái phốt mà tao biết á ờ, nó vậy đó mấy em có những thằng không hiểu nổi luôn á nó nhiều khi nói chung là sao tao ngồi tới cái ghế này ngày hôm nay rồi tao cũng mệt mỏi quá rồi nói thêm một ý về bt nữa thì phòng gym nào cũng cần phải phát triển bt nha mỗi phòng gym nó sẽ phát triển bt theo một chiến lược khác nhau còn cái quan điểm của anh á thì anh chỉ muốn phong trào gym việt nam nó mạnh lên thôi còn thằng nào dành ăn thằng nào kệ mẹ thằng nào phốt thằng nào cũng kệ bà tụi mày tụi bay lừa đảo khách hàng sao cũng kệ cha tụi mày có những thằng nó huy động vốn xong nó trốn nó thiếu gì đúng không nên trên bước đường kinh doanh mà tâm nẻo đường tà nó làm ăn thì nó đủ kiểu hết còn riêng thằng khứa bảo trung người ta nói một câu nè mày nhận hợp đồng lớn của người ta đó thì mày dạy cho đàng hoàng đúng không tại vì em muốn phát triển em muốn xây dựng thì phải xây dựng cái hình ảnh của em em làm việc đàng hoàng đó, thì sau này có chuyện gì công ty nó còn cứu em khách hàng nó còn cứu em còn mẹ bố la bố láo mà gì mà là mày xài mấy cái chiêu trên mạng mấy cái trò mèo của tụi nó là sau này tuyệt đường sống nha con tên tuổi của mày ngày hôm nay lên video rồi đó <laughs> đúng không và trong những chặng đường của bbt từ trước tới giờ em cũng xuất hiện vài lần rồi đó đúng không người ta đóng 100 triệu cho em không hẳn là người ta vì em có thể người ta vì công ty bbt người ta vì môi trường vì này vì kia nó không chứ còn nói chuyện bt thì thôi trăm nẻo đường ta muốn muốn anh kể muốn anh làm ngàn video chưa hết nhưng một lần nữa thì cũng phải chúc mừng con thằng bảo trung này đó chúc mừng nó nó có những cái hợp đồng giúp cho nó có sự được cái sự tự tin em